Thưa quý vị và các bạn, một khối khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta, kết hợp vùng hội tụ gió ở phía Tây cũng di chuyển sang. Vì thế từ đêm qua mưa rông đã bắt đầu xảy ra ở tại các tỉnh vùng núi phía Bắc với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Dự báo từ chiều tối nay, khối không khí lạnh tăng cường xuống mạnh hơn thì toàn bộ khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rông mạnh với lượng mưa 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Kèm theo đó là nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh miền Bắc giảm đáng kể, với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ giảm mạnh từ 3 đến 5 độ, xuống còn ở ngưỡng 32 đến 35 độ, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa về chiều nên nhiệt độ ngày cũng không cao. Vùng núi nhiều nơi xuống dưới ngưỡng 30 độ, còn các khu vực khác thì cũng đều dưới ngưỡng 32 độ. Miền Trung hôm nay nắng nóng được dự báo cũng sẽ giảm đáng kể, nên nhiệt đồng loạt giảm đi từ 2 đến 3 độ, xuống còn ở ngưỡng là 32 đến 34 độ, nắng nóng gần như chấm dứt có chăng chỉ còn xuất hiện lác đác ở các tỉnh vùng núi phía Tây. Sau đó từ đêm nay sang đến ngày 25 tháng 4, không khí lạnh mới ảnh hưởng đến Trung Bộ, khiến cho ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Do có mưa nên từ ngày 25 tháng 4, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, còn tại khu vực Trung Trung Bộ, đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 18 tháng 4 cũng chính thức chấm dứt phía Nam nhiệt độ lại tăng hơn. Dự báo trong hôm nay nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng là 33 đến 35 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, miền Đông có nắng nóng với mức nhiệt cao 36-37 độ. Khu vực miền Tây cũng xuất hiện nắng nóng nhưng nhiệt độ thấp hơn, chỉ ở ngưỡng là 35 đến 36 độ.